Giải mã đường vẽ Nazca, bản đồ du hành liên thiên hà của UFO. Vào năm 1939, khi các nhà khoa học Hoa Kỳ đang khảo sát trên không cao nguyên Nazca của Peru thì bất ngờ phát hiện các hình vẽ to lớn bất thường. Đi sâu vào khảo cứu, các nhà khoa học giật mình phát hiện ra các hình vẽ này đã có mặt trên trái đất từ cách đây 2.000 năm và chúng dường như được khắc bởi các công cụ laser từ một phi thuyền không gian với độ tinh xảo và phức tạp không tưởng là điều mà khoa học kỹ thuật nhân loại cách đây hai thiên niên kỷ không cách nào tạo ra được. Vậy ai đã làm ra chúng? Xin kính chào các quý vị khán giả của Duyên Vạn Cổ. Có thể nói, văn minh cổ đại và mối liên kết với người ngoài hành tinh từ lâu đã luôn là chủ đề gây tò mò tranh cãi của giới khoa học cũng như những người yêu thích bộ môn khoa học huyền bí. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2022 vừa qua, sau khi Quốc hội Hoa Kỳ và ngũ giác đài thừa nhận sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh, nhiều người mới bắt đầu xem xét nghiêm túc chủ đề này và nhận ra rằng người ngoài hành tinh đã có mặt trên trái đất từ rất lâu và còn để lại vô số thông điệp giá trị cho nhân loại. Trong video ngày hôm nay, Xuyên Vạn Cổ sẽ cùng mọi người thử giải mã một trong những thông điệp đó thông qua những đồ hình bí ẩn trên cao nguyên Nazca những họa tiết kỳ lạ. Kể từ sau phát hiện của các nhà khoa học Hoa Kỳ vào năm 1939, các nhà khoa học đã thực hiện thêm nhiều chuyến đi khảo sát thực địa quy mô lớn tới Nazca. Cho đến nay, trên một cao nguyên có diện tích 450 km vuông, bắt đầu từ phía bắc là sông Rio Ikenio, đến phía nam là sông Rio Nazca, người ta đã phát hiện ra hơn 800 đoạn thẳng, hơn 300 hình học và 70 loài động thực vật, thậm chí có những hình dạng giống với con người. Trong số những bức tranh khổng lồ kỳ lạ này, bắt mắt nhất là hình một con nhện mảnh dài 45 mét, trông rất chân thực. Ngoài ra, họa tiết nổi tiếng tương tự là hình chim, có tổng cộng 18 loại hình chim khác nhau trên cánh đồng hoang ở Nazca Ví dụ, họa tiết giống hình con chim ruồi này, nó có độ dài khoảng 300 mét và con khỉ mũ dài 108 mét này cũng là một trong những bức tranh khổng lồ được nhắc đến nhiều nhất. Không biết quý vị có phát hiện ra hay không, mặc dù những họa tiết này rất lớn nhưng chúng đều được vẽ bằng một nét vẽ duy nhất và không có sự đứt đoạn. Thông qua phương pháp chắc định carbon 14, các nhà khoa học biết được rằng các đường Nazca được tạo ra từ năm 200 trước công nguyên đến năm 300 sau công nguyên. Nói cách khác, chúng đã nằm yên lặng ở đó trong khoảng thời gian hơn 2.000 năm. Mọi người không khỏi thắc mắc rằng những đường nét và hoa văn này đã được tạo ra như thế nào từ hơn 2.000 năm trước. Cho đến nay, các nhà khoa học chỉ biết một nguyên lý chung, đó là trên bề mặt của đồng bằng Nazca có một lớp sỏi và đá núi lửa mỏng. Nắng gió lâu ngày sẽ khiến chúng trở nên đen sạm. Nếu cạo đi vài cm của lớp đá nâu trên bề mặt, khiến lớp đá sáng màu bên dưới thì có thể tạo ra các họa tiết. Các đặc tính bí ẩn đáng kinh ngạc những đường Nazca này không chỉ được tạo ra bằng cách đào bỏ phần đất, bởi chúng có nhiều đặc tính bí ẩn khiến các nhà khoa học phải sửng sốt. Đặc điểm là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Khổng lồ bất thường, chúng tôi cũng đã từng đề cập đến điểm này. Từ hình ảnh vệ tinh của Google, một số đường Nazca trải dài vài km qua cao nguyên, đùi và lòng sông khô cạn, nhưng vẫn kéo thẳng ra phía xa. Hơn nữa, người dân địa phương phát hiện ra rằng mỗi khi mặt trời mọc leo lên đỉnh núi Nazca, họ sẽ nhìn thấy những đường kẻ này tạo thành những bức tranh đẹp và kỳ lạ. Nhưng khi mặt trời lên cao, những bức tranh khổng lồ lại biến mất không dấu vết. Sau khi khảo sát thực địa, các nhà khoa học nhận thấy rằng độ sâu và chiều rộng của các rãnh tạo thành những họa tiết này đã được tính toán chính xác dựa trên tỷ lệ chiếu xạ của mặt trời. Theo cách này, việc thiết kế các đường Nazca không phải là những nét vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên mà là một quá trình chế tạo có mục đích. Hơn thế nữa, vào ngày tiến sĩ Korsak phát hiện ra các đường Nazca, ông đã chú ý đến một điểm kỳ lạ Ông bận rộn cả ngày trong sự ngạc nhiên và thích thú, chụp ảnh và ghi chú khắp nơi. Vô tình lúc đó đã là hoàng hôn. Lúc này, ông vô tình phát hiện mặt trời đúng lúc lặn từ đường kéo thẳng dưới chân đến đầu bút ở phía xa. Và ngày đó trùng hợp lại là ngày đông chí ở Nam Bán Cầu, một ngày ngắn nhất trong năm. Nazca là bản đồ du hành liên ngân hà. Maria Reicher, một nhà khảo cổ học người Đức có kiến thức chuyên sâu về toán học, người từng là trợ lý của tiến sĩ Korsak, đã nghiên cứu các đường Nazca trong suốt cuộc đời của mình. Bà ấy phát hiện rằng nhiều đường Nazca nối với điểm đông chí và hạ chí của mặt trời tạo thành một đường. Bà cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa dòng Nazca và chu kỳ tuần hoàn của mặt trời bà Rachel đã xuất bản cuốn sách Bí ẩn trong sa mạc vào năm 1977 tóm tắt quá trình nghiên cứu của bà về những bức tranh khổng lồ ở Nazca. Bà ấy đã đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc, đó là các đường Nazca đó kỳ thực là thiên thư, mô tả các bản đồ sao cổ, lịch và thậm chí cả hệ tọa độ giữa các thiên hà. Bà Rachel tin rằng những đường thẳng này đại diện cho chuyển động của các thiên hà, trong khi các đường xoắn ốc tượng trưng cho các thiên hà xoắn ốc khổng lồ. Vậy, những bức tranh khổng lồ đó tượng trưng cho điều gì? Theo bà Rachel, chúng là vị trí của các thiên hà, cụm sao hoặc tròm sao và đánh dấu vị trí thiên hà của chính chúng trên trục tọa độ của bản đồ sao. Khi nhìn vào những bức tranh khổng lồ ở Nazca, thường thấy rằng có một số đường thẳng xung quanh các bức tranh khổng lồ và một số thậm chí còn xuyên qua các bức tranh khổng lồ. Bà Rachel đã tin rằng những đường này rất có thể là trục bản đồ tọa độ của thiên hà. Sau khi bà Rachel qua đời vào năm 1998, học trò của bà Phyllis B. Pitlock, người từng làm việc tại Bảo tàng Thiên văn Adler ở Chicago, Hoa Kỳ, đã nghiên cứu sâu hơn và đề xuất rằng các đường Nazca là hình chiếu của các chòm sao hoặc tinh tú trên mặt đất. Ví dụ, tiến sĩ Pitlock nói rằng hình con nhện nổi tiếng tương ứng với hình chiếu của chòm sao Orion trên bầu trời xuống mặt đất. Chòm sao Orion bí ẩn Nói đến chòm sao Orion, có thể nói nó có một vị trí vô cùng quan trọng trong nền văn minh cổ đại. Được biết đến rộng rãi nhất là sự đối ứng giữa các kim tự tháp và Orion trong nền văn minh Ai Cập cổ đại. Chúng ta hãy thử nhìn vào bức tranh này. Vành đai của Orion có ba ngôi sao, đó là Anitak, Anion và Mitaka. Chúng được gọi là ba ngôi sao vành đai vào năm 1993, một kỹ sư dân dụng người Bỉ tên là Robert Bover đã tình cờ phát hiện ra rằng vị trí sắp xếp của quần thể kim tự tháp ở Giza ở Ai Cập và vành đai ba ngôi sao của O'Brien hoàn toàn giống nhau. Trong số đó, đại kim tự tháp Khufu tương ứng với ngôi sao Anichot của O'Brien, kim tự tháp Khafre thứ hai tương ứng với Anion Kim tự tháp Menkaure thứ ba và hai kim tự tháp khác hơi hướng về phía đông và điều này trùng hợp tạo thành bản đồ của chòm sao Orion. Vật thể phát điện khổng lồ Nói đến đây, quý vị có cảm thấy được mở mang hay không ạ? Và tại sao những người Nazca cổ đại cách đây hơn 2.000 năm lại lợi hại đến như vậy? Xin quý vị đừng vội, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra những điều còn lợi hại hơn. Các nhà khoa học tại Đại học Dresden của Đức đang nghiên cứu về đường Nazca, khẳng định rằng họ đã đo từ trường và độ dẫn điện. Họ nhận thấy độ dẫn điện trên đường Nazca cao gấp 8.000 lần so với bên cạnh. Bằng cách này, kết hợp với các đường vẽ động vật và thực vật trong các hình ở Nazca đều là có đặc điểm chỉ một nét vẽ và sẽ kéo dài ra tới đồng Musa, liên kết với đường thẳng đi qua gần đó. Họ đã đi đến kết luận rằng những hình này có thể là những vật thể phát sáng vào hơn 2.000 năm trước. Người Nazca cổ đại có thể hiển thị một bức tranh ánh sáng khổng lồ vào không gian thông qua một hệ thống năng lượng điện trên bề mặt trái đất. Nhưng bức tranh ánh sáng khổng lồ này để làm gì? Và nó dành cho ai? Nhóm nghiên cứu vẫn đang miệt mài nghiên cứu thêm. Hộp sọ kỳ lạ trên thực tế, các chuyên gia và học giả từ mọi tầng lớp xã hội có nhiều ý kiến thú vị về người đã tạo ra đường Nazca. Trong số đó, mang lại cho con người sự liên tưởng vô hạn chính là thuyết sáng tạo của người ngoài hành tinh. Nhà văn Thụy Sĩ Eric von der Nicken đã suy đoán trong cuốn sách Chiến xa của các vị thần của mình rằng các đường này được tạo ra bởi người ngoài hành tinh với mục đích để tàu vũ trụ hạ cánh trên sa mạc. Ý tưởng của Denikin không hoàn toàn viển vông. Vào năm 1928, nhà khảo cổ học người Peru Julio Terro đã phát hiện ra một nghĩa trang bí ẩn dưới lớp đất cằn cỗi của sa mạc Paracas ở Peru có hơn 300 hộp sọ trong đó, được đặt tên là hộp sọ Paracas. Qua chắc định carbon 14 cho thấy những hộp sọ này đã hơn 3.000 năm tuổi. Hộp sọ Paracas khác với tất cả các hộp sọ của loài người, đặc biệt mảnh mai. Mặc dù một số nhà khảo cổ có xu hướng tin rằng những hình dạng đầu kỳ quái này được bó lại nhân tạo, nhưng chúng đã được biến đổi đặc biệt thành hình dạng này ngay từ khi còn là thai nhi. Nhưng một số nhà khoa học đã đặt câu hỏi về điều này vì 5% hộp sọ Paracas có hình dạng và kích thước rất phức tạp, khó có thể tin rằng chúng được tạo ra là do đầu bị bó lại. Hơn nữa, hộp sọ của con người có một đường khớp dọc giữa. Đây là khớp mô liên kết giữa các xương thành ở tất cả các hộp sọ của con người. Đường núi này được mở ra ở thời kỳ trẻ sơ sinh để tạo điều kiện cho não bộ phát triển dần dần và dần dần hóa xương theo tuổi tác. Nhưng hộp sọ Paracas lại không có đường này Ngoài ra, mặc dù sự bó buộc nhân tạo có thể thay đổi hình dạng hộp sọ, nhưng không thể thay đổi dung lượng não. Cần biết rằng dung lượng não của hộp sọ Paracash gấp hơn 2 lần so với người bình thường ở khu vực địa phương. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hốc mắt trên hộp sọ của Paracash lớn hơn rất nhiều so với hốc mắt của con người. Quý vị thử nghĩ xem, điều này có phải rất tương xứng với đôi mắt to của những người ngoài hành tinh xám mà mọi người đã biết rõ hay không? Vào năm 2014, người quản lý bảo tàng lịch sử Paracas đã gửi đi 5 mẫu hộp sọ để kiểm tra ADN. Kết quả kiểm tra còn khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn nữa. Một số đoạn DNA trong hộp sọ không khớp với bất kỳ loài người nào. Về điều này, nhà di truyền học Brian Forrester cho biết rằng đột biến gen phi thể này chưa thể tìm thấy ở bất kỳ loài người, động vật linh trưởng hay sinh vật nào khác. Tôi không chắc liệu nó có phù hợp với phạm trù cây diễn hóa, tức là cây phát sinh chủng loại như đã biết hay không xác ướp người ngoài hành tinh. Vào năm 2017, những phát hiện quan trọng gần đường Nazca của các nhà khoa học thậm chí còn khiến những người ủng hộ thuyết sáng tạo của người ngoài hành tinh phấn khích hơn nữa. Vậy là phát hiện gì đây? Chính là 6 xác ướp nghi là của người ngoài hành tinh. Trong số đó có một xác ướp tên là Maria, chỉ có ba ngón tay thon ở cả bàn tay và bàn chân, hộp sọ rất dài, đôi mắt rất to và không có tay mà chỉ có hai lỗ nhỏ, rất khác so với con người toàn bộ cơ thể của nó được bao bọc bởi một loại bột màu trắng đặc biệt, được cho là có tác dụng làm khô da, khiến cho nó được bảo quản trong nhiều năm. Nhưng nó khác với những xác ướp thông thường ở chỗ, các cơ quan nội tạng của nó vẫn chưa bị loại bỏ. Theo phương pháp chắc định niên đại qua các vòng 14, nó có lịch sử ít nhất 1.800 năm. Từ quan sát điểm giải phẫu, các nhà khoa học Nga đã đề xuất rằng cấu trúc xương sườn của Maria có hình sống thuyền và bao gồm một số ít xương sườn hình bán nguyệt. Điểm này khác với hình dạng xương sườn của con người chúng ta. Những khác biệt này dường như đã chứng minh một điểm rằng Maria không phải là một con người. Nếu quý vị cảm thấy bằng chứng này là không đủ, thì chúng ta cùng đến với một bằng chứng nặng ký hơn nữa nhé. Trong năm 2017 và 2018, một số tổ chức nghiên cứu khoa học có thẩm quyền nổi tiếng đã tiến hành phân tích ADN của Maria và kết quả cho thấy hầu hết ADN của cô ấy khác với ADN của con người chúng ta. Các nhà khoa học nói rằng Maria có thể đại diện cho một chủng tộc người lâu đời hơn chúng ta, hoặc cũng có thể là một chủng tộc người ngoài hành tinh đến từ các hành tinh khác. Vậy, chủ nhân của những hộp sọ của Maria và Paracas, chủng tộc mà chúng đại diện có thể là những người tạo ra các đường Nazca hay không? Kết hợp các kết luận nghiên cứu khác nhau và các khám phá khảo cổ học đã có cho đến nay, chúng ta có thể mạnh dạn đoán rằng thời cổ đại đã có những sinh mệnh ngoài hành tinh từng đến trái đất các đường Nazca có thể là bản đồ sao phát sáng thiên văn khổng lồ mà chúng đã tạo ra trên trái đất để những sinh mệnh cao cấp trong không gian vũ trụ có thể định vị trái đất và tìm thấy chúng hay chăng? Và có thể, bức tranh khổng lồ được khắc trên đồi này nói không chừng lại chính là chân dung cuộc sống của người hành tinh. Vâng, và đó là nội dung của ngày hôm nay. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về sự bí ẩn của những đường Nazca? Xin hãy cho mọi người biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên ghi danh đăng ký kênh để đón xem nhiều video hấp dẫn khác của Xuyên Vãn Cổ. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!